bây giờ mấy bạn trong hero này trời ơi, các bạn di chuyển đỉnh lắm trừ bên sam kia, bên kia bên kia bên kia bên kia bên kia bên ừ, kia bên kia sam đúng rồi trước mặt trước mặt trước mặt thì phải trước mặt thì phải từ ôi sao ôi sam à sao sao chơi lục à sao chơi lục à trời ơi sam chơi lục liên thanh anh nè yếu rồi trời chờ gặp rô ôi trời ơi kéo không trúng thằng viên rồi đây ờ sai ôi trời ơi ôi nó say, chú nó say ghê quá ơi ờ. ờ. bắn này hơi say say rồi Ôi ơi, chơi nữa và hai tay mua hai súng hai tay sấy này sao chơi? Hoài gì ơi. Ôi! Ui ông ơi, ui ông chúng nó còn cứu nhau đó. Không, không có. Thôi cứu không cứu. Không cứu, không cứu, không cứu. Không cứu. Không, không chơi cứu không nghe chú, không không chơi cứu nha. Cái này dạ, solo cân 4 dạ, dạ, rồi, không chơi cứu được. Chơi thoải mái đúng không anh? À, ừ, chơi thoải mái, chơi thoải mái. Rồi anh thấy là cái bài này nó hơi sai sai ừ. ấy. Để cho cao mui cầm pha mắt lại tiếp tục sai sách nữa rồi đây. À, Cam ơi, Cam Mui bảo rất tự tin về cái trình cầm pha mắt của bả. Bây giờ anh em mình ra không cần biết giết được ai cứ đè vào Mui ra giết cho em anh. Ờ ok. Cứ đè vào đây giết cho em. Thôi ờ. người bình thường ai làm thế? Em tự tin là cầm pha mắt giết em mà. Em này chỉ có sọc gừng rồi, em chỉ có sọc gừng. Em đang tập 1887 nè. Đang tập Ok, 1887 luôn. Ừ, thấy nó hợp M1887 là shotgun ừ, ừ. á Ừ, ừ 187 là shotgun á yeah. Âm gây dưới rồi ba À đây đây bóng keo vĩnh cửu rồi mọi người Let's go Bye bye này thích gì Hả Máu quá Ủa đâu vậy Ui Trời vô trong vô trong vô trong xin mời vô trong xin mời. Ủa lên rồi Từ từ á Ôi trời ơi, từ từ, từ, hồi máu trời ơi Nhắm mọi người ơi, có ai nhắm rồi Ôi, à Từ từ, đâu ấy Đứng từ đứng từ xa, đứng từ xa, chắc luôn đứng từ xa, đứng từ xa Em hết máu rồi mọi người, em hết máu rồi, em hết máu rồi Lên hốt hàng rồi rồi ờ, Em hết cài nè anh Ui Giết cài chơi Ok. Ờ, cạnh Cài là mồi giết cài đi, ôi Ôi, bị đây đó là mình ở trên kia, mình ở trên kia, mình trên kia, trên nóc rồi, trên nóc rồi. cái cái cái cái gạt gạt luôn, cái luôn. cái luôn. Khỏe lắm. Trên kia, trên nóc rồi, trên nóc rồi, mọi người, trên nóc rồi đúng rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết, trên nóc chết còn còn rô thôi. Rồi ơi. <laughs> Cố lên, cố lên thôi. Anh đã gạt được đối thủ quan trọng nhất đấy Còn hai ai được mấy đứa thôi. Còn đứa yếu máu rồi, còn đứa yếu máu, chắc chắn còn đứa yếu máu. Yếu máu này rồi yếu rồi. Đứa yếu máu là rô rồi. Còn cao ơi con em con em con em con em con con máu con máu cắn con máu cắn thì anh làm gì ui ơi con lên cẩn thận quá căng thẳng nó tự hủy lại nó tự hủy lại nó tự hủy lại mắt đấy người chơi hệ bom keo nó khổ thế đấy tự hủy tự hủy rồi và mắt đấy đấy nhưng mà anh thấy không bà camu cầm thoi mắt bà có làm được gì đâu không như nãy mà cầm mùi mà bắn anh hay sao đi đứa bắn anh sao biết đấy rô biết đâu chị headshot vì chất tường <laughs> người ươi đó rô giết chặt chết giết giết giết Camui chết đi không em anh với anh thì anh vẫn vẫn nghi gọi là Kairon mới là đối thủ gọi là đáng sợ nhất đấy không không Kairon hay kiểu hay kiểu lao lao lắm em à cái rồi à, đúng rồi đúng rồi cái đó làm sao đáng sợ bằng simi anh à, cái đó hay kiểu lao lao lao lắm Ê, chị em ơi map này là map nhắm nha map nhắm nhắm nhắm nhắm có người sẽ lên đồi có người sẽ lên đồi á đồi mới nói xong luôn bật ở trên nóc nhà trên nóc nhà trên nóc nhà trên nóc nhà trên nóc nhà thấy hay không thì chị không biết nhưng mà chị thấy siro ném hai quả bom nè trên nóc nhà bên kia bên kia sao cẩn thận nha có bố bả đâu mình dạ, dạ, dạ. ném hai quả bom ta <laughs> qua đây qua đây sao qua đây cái gì chặt thấy em ơi Hề luôn không sao rồi rồi đứng trên nóc nhà là chịu luôn á không sao không sao bên kia bên kia thấy rồi thấy rồi thấy rồi đây đây bắt đầu sang bắt đầu sang bắt bắt bắt bắt đầu sang bắt đầu bắt đầu sôi động rồi Yêu ờ. khoảng ờ. Thấy mình không? Trời ơi Đâu đâu đâu đâu Không được. Ôi Em chả bóng kêu gì Em chả bóng kêu gì Nguyên em chặt bóng kêu em phải gõ bóng kêu thứ thì đang trốn đâu? Ok chị Ai đây ai đây đây gì gì gì ai đây Cà bui cà bui kinh khủng khiếp em em em em em em hại cam tôi thề tôi sẽ không bao giờ trốn sau bong keo của sim nữa vì sim rất là bóp hai bóp đây là một trận đấu rồi là thoải mái camui camui tự tin camui tự tin đứng sau bóng kèo simi simi đặt chỗ khác mất bóng kèo camui cứ chết phạt <laughs> camui em chẳng camui em chặn camui bên này bên này bên này em không búng đạn thấy rồi thấy rồi thấy rồi bom bom bom bom bom bom oh my god mưa bom luôn ạ Ôi Sam ơi mua thêm cả súng bắn xa đi Bắn sọt con ờ, sao em bắn được Ok ok Ui Ui rồi Ôi rồi, cái xe đồ gì anh ơi tôi Bên trái rồi Đâu rồi, đâu rồi, đâu, đâu rồi ơi, người ta đã đọc luôn rồi á Ôi trời ơi, em đã chưa ai đã bảo Jimmy với cây súng này nó đáng sợ lắm rồi CV one shot CV chúa tể của mb năm. Chúa tể là gì, con gì chạy đứt quần luôn Đất <laughs> quần thật anh bắt đầu ờ, cảm giác mình mất hết tất cả những gì đã có ông sao anh được làm được mình làm được bây giờ anh em mình cứ đi gần nhau cầm mỗi thằng một khẩu shotgun là ok anh máu này em hơi tù ấy mọi người đấy bà cầm mười bà lại chơi trò bà cầm format đấy thế ủa không có em không không có được nắm súng bây giờ người ta cầm format thì lại bảo là cái gì thì thì người ta có nói gì đâu người ta chỉ nói là bà chơi cái trò cầm format thôi nói gì kỳ vậy Ok ông ba bom bom mỗi người gọi một sở trường phải không? Rồi em ờ, nhà em bán bom à? Thôi nhà em mua lựu đạn anh. Đồ em mà kiểu Người ta gọi là đấy là nghề phải không? Người ta cái Đúng gì rồi, người ta có người... đấy là nghề. Người ta buôn bom là một chuyện đấy. Qua qua luôn qua luôn luôn. Ừ. Ôi bà. Ủa sao vậy luôn? <laughs> chị có hiểu cái cảm giác của cái việc là đi solo mình đã cân bốn rồi mà nó còn bẻ cánh qua bên đường khác nó không đi mít chị hiểu không ủa cái đó đi mít đó bà đâu là sao với sim đi đường cánh sao với sim đi đường cánh thôi thôi thôi không sao không sao đời mà em em em em em nếu em vượt qua được kèo này thì em có thể chiến thắng được những kèo khác em cứ tin là vậy đi mà em không thể tin được anh à hôm trước hôm trước em chơi solo với bà mua bà bà còn kia bà không biết luật ba Oh my god, ok, ok Thế okay. thì em có biết trong Minecraft nó có một cái bộ môn không luật lệ không? <laughs> em định bàn luật Em định bàn luật lệ gì ở đây hả đâu? Not luật lệ dạ. <laughs> Ok Ô ba ba Ôi Đi đi đi Ôi Vợ bấm keo, vợ bấm keo rồi, vợ bấm keo rồi Không tay rồi Trời ơi Trời xui thế Tana quá, xui quá Xui quá, xui quá chưa còn na thật Ủa chạy gì mà chạy chạy Ui trời ơi Một đứa Ôi Gần à, để tụi mình ở đây mọi người Tự giới thiệu anh là dân chơi hệ ném bom Trời à, ok Ôi ôi Ôi ném bom mà chiêu Vậy đó trò này vui à Ném bom là chiêu Vậy đó biết gì dịch Mình chỉ có hai hai cái ném lụ thôi Bên nó tầng bốn ống ném lụ thằng anh mà bên anh này đâu để có ai đẹp đâu bây giờ mới là bão bão bão bom thịt anh nè. đừng để nó ném lụ lại ừ. chết đó bây giờ bắt đầu ấy bắt đầu nó, nó chơi lại cái bài này mui nó chuẩn bị kim jong un mốt <laughs> anh yên tâm bà mui bà ném lụ dở lắm bà không ném được đâu nhưng mà anh có chắc là một đám bom chỉ sợ kim với cả anh bạn nói gì kỳ á ui đâu hả súng nhắm súng nhắm súng nhắm súng nhắm ui bom rồi đâu cái nắp này nào, cái nắp này nào Trời tôi tự ném bằng sau chứ mới là đau chứ Cứ tự bóp nha, đừng có tự bóp Ờ, tự bóp nha, có chừng nha chị em Ôi rồi, rồi cái này Ôi rồi, mưa bom rồi Ôi trời ơi Này Rồi, chết rồi, chết rồi Giáo tình này hơi xài đúng không? cái Anh vừa mới tỏ mặt ra chỗ xe biết cái bốn phía bốn quả bom bay trên bầu trời rồi Giao trình này sai lắm anh ơi Ui Anh Quản, anh Quản uh, ờ, chuyển từ uh, solo qua chơi đá bom à? Đâu, bạn chơi bạn để đá bom trước mà Bạn chơi ừ. trò lia lo để bạn Mình biết là bên mình đá bom trước nhưng mà hai thằng đáp sẽ khác bốn thằng đáp mình <laughs> Góc kia kìa Đâu vậy Ôi Thế thế Trong nhà trong nhà trong nhà trong nhà Rồi tự hủy rồi Ném đây ném đây ném đây rồi ở bên chỗ Camui này Rô chỗ Camui này rồi ở chỗ Camui này Em thèm thèm xác xác chị ơi ờ, gì gì tên ôi ôi ơi sai rồi em ơi ôi gì ôi chị ơi chúng nó cách ném bom này chết tôi rồi sai rồi à Hồi xưa không anh bây giờ ấy bây giờ ấy chiến thuật của mình là như này cứ đè mà mui ra giết cho em để anh à, cứ đè mà mui ra giết cho em là thắng để anh cũng muốn đè mui ra giết anh nó nó cứ đè anh không mọi người khinh thường simi và caron và sami kìa mình không khinh thường các bạn ấy nhưng mà mình cảm thấy thái độ bà Camui từ đầu đến cuối rất khó chịu là mình cứ đè Camui là mình giết cho mình cứ ờ. <laughs> đè Camui là mình giết cho anh nhìn thằng cay hơn cái bị tốt cho gọi là ném bom nhá này đè Camui là mình giết nhá cứ đè Camui là mình giết nhá cái con nhảy xuống rồi cái con nhảy xuống rồi cái con nhảy xuống rồi cái con nhảy xuống rồi cái con nhảy xuống rồi nó đứng xem nó xem được đâm đâm đâm cái rồi lẹ bom á thôi em xin lỗi em xin lỗi xin lỗi cái gì Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá Đau thật đấy không khác, không khác không khác Đâu rồi, đâu rồi Ủa sao lặng vậy? Không biết luôn á Từ từ, đổi hướng, đổi hướng, đổi hướng Đổi hướng À Ủa bom, ném bom Chị, chị, chị, chị, đừng hướng em, đừng hướng em Bom nổ bây giờ, từ Ôi, chơi vậy là sai rồi Ok, còn mỗi sim với sao thôi anh, còn mỗi sim với sao thôi Ui, bom kìa, sim đi Ui Sim xong rồi nhá Trời ơi Sim sao rồi sao không lấy bom ném đi trời Em không biết ném Sao không biết ném Sao không biết ném, em đã ném rồi chị Ờ vậy Ui, ném tới người đó Sao lâu dùng lúc Ôi ơi Ai ơi Mày chết heo rồi, sao quá Ôi, đã chết người rồi Ôi nãy em kéo cầm nhẹ quá Không lên đầu sao được cay quá Ôi khó tê nha Mày quá không có xuống không có xuống Được được được được không có xuống không có xuống Ôi chơi cái kèo này căng thẳng vãi chuối anh em ạ Cái kèo này căng lắm anh em Hai em hai em đội mình dừng bình luận luôn No đâu ừ. No comment, no comment, no comment, no comment What you do, where you are, are you gặp plan, no say time Mọi người là kênh 4 rồi không? Bây giờ ai cũng biết di chuyển, ai cũng biết chơi rồi Hơi bị khó kênh đấy À bên kia bên kia Ui ôi Đau chưa <laughs> Đau chết vậy Are you hurt? Đau, đau, đau, đau, đau. Nhấn mạnh là có đau <laughs> Đau lắm Đau lắm luôn Ôi Kìa Ôi Kỳ lại lũ đã tao chắc vâng, vâng. là... cái em <laughs> à không ra không ra bong cái gì mà bong cái ui bong cái gì mà đầu đây, đầu đây, đây, đầu đầu đầu tê đầu quá chết rồi chết rồi cái bài này hơi căng đừng chơi hề lũ đạn đừng chơi hay luôn đây. để để bo để bo vô để bo vô đi Gì vậy Gì vậy anh Việt? Gì ba anh? Gì á? Đứng đứng đứng đứng! Chết rồi bom bom bom bom bom bom bom bom bom Ui mọi người không biết em rất là sợ bom luôn á không Kiều má ơi Ai kêu đâu Tôi trốn mà Trời ơi chơi bom thì đừng có trốn Hoặc là tiến hoặc là gần thôi hoặc là Chơi với các bạn mà mình đau tim các bạn ơi Sao sao Em mà cầm bom chị càng tiến chị càng chết Tại vì em là này trong cơ thể cái mâm tầm gần chị ạ à. Thế các bạn uh, có biết mình uh, ờ, nãy ra mình ra bãi đỗ xe và mình bị các bạn ném thẳng mình chạy không kịp mọi người mua em một cái bông keo với một cái bông keo với mua em một cái bông keo với mọi người mua em một cái với hết tiền rồi cái hết tiền rồi ờ, quăng sao quăng sao quăng bên kia bên kia bị bông nổ bay tiền hết rồi quăng sao gì em quăng sao bấm táp sau đấy là kéo cái đấy ra ngoài bấm táp à. kéo cái bông keo đấy ra ngoài táp táp từ từ táp à rồi kéo, kéo ra ngoài rồi đây một cây không ra được cái ném đâu cây lên con mình cứ bùm bùm bùm bùm sợ khai lên mắt ui thôi xong rồi thôi cây đơn hoặc ui chấm hết rồi đúng không vậy là tất cả trời ơi bom kìa trời ơi khó Thiệt, sợ nhất là bom á chơi phong, toàn phong ném mày quả ông chết luôn chạy xin ui ui ui sắp chết à. rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi lót sắp bị lực kèo rồi bị lực kèo rồi xong luôn xong luôn xong luôn xong luôn ê mình ơi ui mọi người nghĩ sao với việc gọi là bốn cụ bốn lựu đạn nè mọi người quan trọng là mình ném không hay là mấy bạn ném bừa ném bãi mà hiểu không các bạn là cách các bạn em cơ We don't freaking care about that Các bạn, các bạn là không biết người Các bạn là không biết cái người khởi nguồn cho cái trò ném lựu đạn là dịch à Dịch chạy đuổi các bạn <laughs> We don't freaking care guys Không anh, bây giờ mình gáy được gì đâu, mình gáy đi anh Chứ mình chết tí, tí, tí, tí, tí, thôi bạn không, cho bắt đầu Không đi Hết, quyền chất nhựa thôi Bom Bây giờ bắt đầu tất cả đều cùng im lặng ngay sau bạn Ủa à? bom bom bom bom vật biển hả? Yes They're everywhere Ui Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Đúng là bom, bom phải tùy người ném chứ bạn đừng ném hết thôi Ờ, phải ném từ chỗ nào cũng trúng trúng đâu, mà phải biết ném cơ Ngon, ngon lắm Ôi con ơi, Hai Bọn mình chơi giống như kiểu chơi cách ly ấy nhỉ Trời Chơi của mình chơi chơi cách chứ phải chơi Free Fire Trời ơi, Gunny, à Gunny phiên bản ngoài là Free Fire Ôi rồi Này chơi Gunny à Ủa lại bắp này à Ủa lại bắp này à Thôi Ôi đây Bây giờ mình xuống xuống còn lại mình nhận em bơm anh Ok bạn, chào mừng các bạn đến với cả Gunny phiên bản 1.0 của Free Fire Oh my ơi, khó quá Gần đây á, gần đây á, anh em canh gió chuẩn vào nha Ừ, ừ canh canh chuẩn vào nha em <laughs> Cố lên, cố lên Đau lòng quá Ba người biết ném bom buồn ghê Ai biết ném bom đâu Tụi tôi nó biết ném bom đâu Ừ Ừ, ừ, vậy đấy Bên này máu đi Mui ơi Bên này Sim ơi Hả? Cuốn máu đi Mui không đâu có đâu được cột trời tội trường Cả bị ném bom chết Trường chết Ui Ok bôi Ôi Chết chết luôn Chết sao được Chưa chết hả Ủa Ê Đó là cái gì luôn Ôi Không phải là Việt giúp chị giúp Việt đâu em Trời ờ, ơi bom Ui Ui Rồi xong rồi xong từ Trời ơi bom tiếng ở đâu không có vậy Trời à. ơi Ui quay ui À Không Giờ sao Ôi ta đâu Giờ sao ta Ôi đó hình như anh tự ném bom chết anh hay sao Đây <laughs> Ê đợi bao cuối bao cuối bây giờ cứ cứ thủ đi thủ đi đợi bao cuối đi đợi bao cuối đi Ui bom kìa bom kìa Trời ơi quay quay quay ơi Trong nhà đi trong nhà đi Nó trong nhà đi lên lên Rồi bằng vâng, chơi đi bạn Điệu nghệ quá Hay quá như vậy Cái cái cái cái cái đừng đừng đừng đừng đừng đừng ló ra no, no. Ui Ola, Đừng rồi vâng! Anh sao đây Sao mới đã sọt ra Trời ơi Sao em không rút sắc chắn ra Em này cầm gì đây Em có cây như vậy hơn Có cây nhóm này Mày có đi cày Ôi trời ơi, bắn này chết tôi ơi Bốc Không sao anh, mình gần đi tiếp anh, mình gần đi tiếp anh Mày quá, mày quá Gần đi là chân lý, gần đi là chân lý Này là bà bảo là vào vòng chung kết chắc luôn nè Thề luôn Chung kết lên, lên. mai mắm này, mắm này hơn xui, map này hơn xui à, không biết thắng được mày <laughs> này Map này xui thật nha Gì vậy? Trời ơi trời, cái gì vậy trời rồi ok, lên nóc, lên nóc, lên nóc, lên nóc. Nghe 44 rồi đó. 44 chiêu rồi đó. 44 <laughs> là mà. 44 chiêu chiêu rồi, 44 chiêu chiêu rồi đó. 44 là tiếng bắn á. 44 chiêu chiêu. Sao mình nghe simi với uh, với ấy lên nóc rồi vậy đây Lên nóc gì ba đang chạy bộ như con khùng mà. Ui à, sao anh đừng đi theo em Sam ơi Đừng đừng Đang xuống rồi Mua chết rồi hả? Ồ, Mua chết rồi <laughs> Lại cái đây rồi Ui bố chết rồi Ui ơi Ui trời ơi Ai ơi ơi Cây chứ Ok Ba người Ba người nằm chung chỗ Dành làm phát bồ kill luôn Vãi nồi Trời ơi à quá Dịch ơi game nó không cho mình đánh anh ơi Game này đúng là hai chúng bị giải bom rồi Game này nó không cho mình đánh rồi Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dịch 19 kill Ôi, sợ Căng quá thực sự Game, cái game này các bạn, nửa đầu trận Thì chúng ta chơi gọi là Free Fire Còn nửa sau thì chúng ta chơi <laughs> Candy Ôi, cái game này Căng vết bên kia em sợ chắc cũng đang chơi Gunny rồi đó anh chắc cũng đang này chuẩn bị giáo trình Gunny rồi đấy chơi được Ủa? đâu mà chơi không biết chơi mà không biết chơi thôi sống cái gì sao gì vậy ba trong này biết chơi Gunny là một lợi thế nha Rồi cái tiếng bom nó trời ơi, thề tôi ám ảnh tiếng bom lắm rồi ấy Ui Người quá người một đứa Trời ơi, ở trong nhà chi ra ngoài Ra ngoài chi cho mình mất Em nghe tiếng chân khá nhiều bên dưới Coi, coi em coi Ơ kìa Anh đang bắn đây Ăn nào À, bà cao bui chơi nếp bắn hình Vậy đây anh em bơm chết bà luôn anh. Không hề cấm nha, không hề cấm nha, Nếu không hề cấm nha cầm đi bắn chết tôi thôi mà Cái này nè Đúng rồi bắn chết anh Bắn bà Cố lên CP anh ơi Bum Wow hay quá Hay Ôi. quá Wow Ui trận này hơi căng rồi các đeo à Thấy nhưng mà 19 kêu quá Căng trời. phết Ôi Bao nhiêu đây Ôi CP nhiều kill CP ơi CP 10 ngàn đam Nói vậy rồi CP là tử thần trong cái game này mày không tin Fan Jimmy MVP Jimmy nhiều kêu nhất nhưng mà Camui là nhiều sát thương nhất Ok các bạn ơi, thì à, nói chung là trận Gunny ngày hôm nay thì chúng ta chơi khá là biết